Xin chào tất cả anh em nha, mình lại là Giao Du Gaming đây Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Memu nữa Và Memu thì hình như tôi đã hướng dẫn mọi người cách chỉnh cách kiểu rồi Hôm nay tôi sẽ trải nghiệm tiếp Memu xem sau mấy ngày thì Memu còn mượt hay không Hình như là xem coi hôm nay tôi chơi thì sẽ có gì vui không, có gì vui không nào Nhưng mà sao fps nó không được mượt nữa ta FF60 của tôi cũng mất tích luôn rồi Alo FF90 của tôi cũng mất tích luôn rồi anh em ơi Hình như là do đồ ảo wifi á bây giờ cái ứng dụng nào á, mà tôi chơi mượt á, cũng bị cái này làm thành lắc hết rồi các bạn ơi chả hiểu nữa do phi fire nó làm lắc rồi anh em ơi hay là do phi fire nặng quá rồi vậy nên phải có những cái file fix lắc đúng không anh em như mọi người thấy ff chỉ có bốn mươi mấy thôi khá là khác với hôm kia hôm qua hôm kia trong khi đồ à, thì tôi nói là chấm com chấm com rồi tôi sẽ vào khu vực này ff bị tụt xuống chỉ còn lại 30 thôi các bạn ơi các bạn nhớ hôm bữa mình chơi FF còn 90 mà đúng không bây giờ cứ để đồ khả cao là FF sẽ auto tụt xuống dưới đây luôn các bạn ạ bị chất nè giật nữa nè bị giật rồi các bạn ơi và bị giật này là do cái gì vậy xong rồi các bạn ơi đang chơi FIFA mà bị giật cách tốt nhất là mình nên ao nó ra mình phải ao nó các bạn à, xong thì bây giờ mình sẽ vào lại vào lại ở miền Nam giết rồi nói chuyện cứ à, mà người miền Nam nên nói chuyện cứ giàu giàu không mà hồi game thì khá lâu tại vì cái cuối cùng này nó khá là nặng à đúng rồi giờ mình sẽ chuyển lại thành Druid đi khởi động lại ngay bây giờ hồi nãy mình chỉnh sang OBG giờ mình chỉnh lại Druid xem coi FM nó có thay đổi không tại hồi nãy mình có tưởng là tại hồi trước mình dùng cái Operation ờ, OPLN đó thì mình chơi FF 90 mà nó đứng đứng ở đó luôn còn bây giờ không hiểu sao bên cả Free Fire bên cả Blue Status cũng như Free Fire bây giờ mình chọn cái đó thì nó lại cảm giác FF đều tụt xuống 30 để mình xem mọi thử coi memo phiên bản lên đều ít thì nó có thay đổi khách bệt khách bọt không bây giờ mình sẽ vào game chuẩn bị đăng nhập lại cầu mong à, được có con bot nào bắt chết mình nha mình nghĩ là có bot á nhưng mà cầu mong đừng bắn chết mình đánh cái nối lại các bạn ơi cầu mong chưa có con bot nào nha đừng có vừa vô là thấy mình đang nóc rồi nha các bạn vậy là đen lắm á ok các bạn ơi thật Tôi phím người, phím người cứu tôi đi chứ, tôi không muốn ra cái trận mới đâu. Vừa nói đen lắm, vô gặp bị chết là đen lắm, ai ngờ đây thật. Còn ông bạn này cứu được ba người luôn. Trong ông bạn này là một người tốt, chơi game cũng hay. Tôi nhìn thấy cách cầm súng của bạn này thì rất là giống người à, chơi bình thường này đó. À, thấy giờ tôi cảm giác nó khá là mượt mượt nha. Bây giờ tôi sẽ hiện từ FPS. Đó các bạn, FF lên được tới 8 mấy 90 kìa. Có vẻ như đây á, là do open the, và the read Ôi Pro cứu tôi giúp Pro Đấy các bạn có thể thấy FPS của mình đã tăng lên lại Đó ờ, à, thì ra là như thế à Vậy nên các bạn nào mà chơi cái, cái memo này thì thử đổi lại đổi qua đổi lại hai cái này thử coi cái nào vượt hơn nhá ba đứa này có vẻ như không muốn cứu tôi rồi ra chẳng khác đâu cái tên à You are my friend, oh baby I want to see the world, baby Mượt mè Mượt vãi các bạn ơi Tí tôi sẽ ra uh, FIFA uh, của cái kia tôi tự chỉnh lại cái này thôi quá cha kill bốn con boss các bạn <laughs> lâu rồi mới chơi cảm giác bắn được cái sọt vui quá quá đỉnh anh em ơi ra đạn là đầu vào ra đạn là đầu vào Holy shit